à, xin giới thiệu với các bạn cái bộ xe xe bốn bánh điện động cơ 1000W hệ thống treo trước treo sau à, bánh xe thì 400 à, trừ 10 có tải trọng bánh là 280 kg trên một bánh cầu trước thì à, loại thẳng không phanh cầu sau là phanh dầu có hai số nhanh và số chậm đây là cầu sau này động cơ điều khiển 1000W các bạn chân phanh dầu có khóa đây còn bên này là toàn bộ cái hệ thống điện của nó này thì à, sẽ có video test thử vào cuối video đấy ốp nhựa ổ khóa này đảo chiều đèn pha đèn sinh nhan sinh nhan trước sinh nhan sau này hệ thống giảm sóc treo là so trước và sau các bạn nhé đầy đủ này tay à, số à, nhanh chậm này cầu này thì có các cái cỡ dài rộng khác nhau thì à, các bạn mua hàng xin vui lòng liên hệ 0983 818 955 đây là trọn bộ của nó nhé